hai chúng em rất là thương nhau hai đứa cũng dự định là muốn à, trốn đi luôn em đăng ký à, chương trình này em có nộp tờ giấy độc thân không dạ có của xác nhận chính quyền địa phương không dạ có chủ yếu là em muốn tìm cái người bạn của em á là phải là sống tình cảm như vậy ừ. mời bạn nữ mời bạn nam Wow. Rồi, bây giờ giới bạn. thiệu về mình nha <laughs> Mời bạn nữ giới thiệu trước Dạ, em xin chào chị, chị Cát Tường xinh xắn dễ thương Cảm ơn em Cùng anh Quyền Linh à, vui vẻ thân thiện Và anh Với kia à, tấm màn cùng toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay Em tên là à, Nguyễn Dương Kim Cương, à, em 29 tuổi Công việc hiện tại của em là thư ký tòa án Em làm việc ở tỉnh Tiền Giang á chị À, rồi dạ. quê Bình Tiền Giang luôn hả? dạ em ở tiền giang xong là về lại tiền giang dạ rồi em giới thiệu đi em em trai dạ em ờ, kính chào quý khán giả có trong hội trường hôm nay chào anh quỳnh linh chào chị cát tường và chào ờ, bạn kim cương em tên là quỳnh minh thành năm nay 30 tuổi à, đến từ tiền giang nghề nghiệp của em là nhân viên ngân hàng tới tiền giang luôn dạ tiền giang cùng quê hương nhanh á ồ đúng rồi em ở huyện nào dạ em ở thị xã hòa công đâu hai bạn hỏi nhau coi mình có ở gần nhau không kim cương ở đâu kim cương dạ em ở chợ gạo anh ơi anh đi đường đó trần lắm á đúng rồi chợ dạ. gạo đi qua cầu công phải đi qua chợ gạo dạ dạ tiện quá ha chút nữa hai đứa về chung luôn đó <laughs> cứ còn gì nữa rồi điểm mạnh điểm yếu của em đi ờ, kim cương về dạ, điểm mạnh của em á là em cũng vui vẻ à, hoạt bát em nói thì em phải làm à, điểm yếu của em á là em còn nhút nhát chưa tự tin trước đám đông nóng tính ừ. và hay cầu toàn cái gì không vừa vừa ý thì em sẽ phản ứng ừ. về tật xấu là những lúc mà em nóng tính thì ờ, mặt rất là khó coi không <laughs> dạ. sao đâu em ai nóng tính mặt dễ coi đâu rồi bạn trai thì sao ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè dạ ưu điểm của em thì ờ, hiền cái ờ, thứ hai là em biết nấu ăn thì mọi chuyện gia đình thì em đều làm được hết của em thì rất là kỹ tính dụ như đồ đạc của em là em giặt chứ không để mà giặt còn cái nhược điểm của em là em rất là nhút nhát em về trước cái đám đông em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em em uh, trải qua hai mối tình là chia cái tay bao lâu tình rồi? sau á là chia tay cũng 3 à, năm người ta thích mình nhưng mà mình không có thích người ta có nghĩa là cũng chưa có yêu đúng dạ, không, không kiểu là yêu, ta, cũng ta... thích thôi dạ vậy là cô cũng kén dữ rồi à ha em có mấy mối tình rồi trước đây thì em có một mối tình chia tay nay cũng hơn 3 năm cái mối tình đó là em quen bạn gái là 4 năm thì cũng cùng quê hai chúng em rất là thương nhau à. nhưng mà À, thời điểm đó thì à, gia đình của bạn gái là à, có chị ở người nước ngoài rồi ba mẹ là cũng dự định đi nước ngoài rồi cũng có ý là bạn nữ cũng đi theo chung luôn ừ. gia đình bên gái thì rất là ngăn cản rồi tụi em làm gì lúc đó còn nhỏ hai đứa cũng dự định là muốn trốn đi luôn à. trốn luôn vậy là yêu nhau dữ lắm à nữa? em nghĩ cái vấn đề đó là không nên em nói với bạn nữ là hai đứa mình sẽ đăng ký kết hôn tại vì em nghĩ là lúc đó pháp luật sẽ có giấy tờ đó thì à. hai, hai bên gia đình không có ngăn cản được thì hai đứa mới tiến hành à, đi kết hôn nhưng mà rốt cuộc thì sau này thì à, cái giấy đó chỉ là hãy thôi cũng Ủa, không khoan anh hỏi kỹ tức là hai bạn yêu nhau dạ. rồi à, hai đứa tính trốn đi dạ. nhưng em không đồng ý em muốn là đăng ký kết hôn dạ. để có thể uh, buộc, ép buộc gia dạ. đình là cho hai đứa lấy nhau dạ. à. xong có ra đi đăng ký không dạ có đăng ký có đăng ký luôn Ủa, rồi đăng ký về mà gia đình cổ cũng không chịu hai bác bên bệnh cũng cản do đó thì nói chung tình duyên không thành là hiện giờ dạ. bạn đó đâu rồi Dạ, bạn đó thì hiện tại đi định cư Mỹ là mấy năm rồi. Rồi cái giấy hôn thú đó rồi em Dạ thì khi mà ấy thì để nhau thì hai tụi em tiến hành làm thủ tục thôi. Coi như phải ly dị. Dạ phải ly dị. Coi như chưa cưới mà cũng phải trên danh nghĩa dạ, là coi như tại là Tại trên mặt pháp lý đã có cho đó tụi em phải ờ. À. Dạ. Hôm em đăng ký ờ, chương trình này em có nộp tờ giấy độc thân không? Dạ có. Cô xác nhận chính quyền địa phương không? Dạ có tại vì khi đó hai đứa phải ờ, không còn cái mối quan hệ nhau thì bạn đó mới đi nước ngoài được chị hiểu tức rồi. là một tình yêu uh, gọi là rất là dữ dội, dữ dội. yêu nhau thật sự mà gia đình ngăn cản quyết liệt ừ. quá bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào trước tiên thì công việc cũng tương đối ổn định ừ. thứ hai là biết ờ, yêu thương chị hiểu cái hoàn cảnh của em rồi bạn gái bên này là làm ờ, làm ờ, thư ký tòa án, tòa án. để chị sẽ hội hội hội ừ. hội ý bạn gái một chút xíu nha yeah. Dạ. có nghĩa là chưa có lấy vợ nhưng yeah. mà dạ. trên cái mặt pháp lý là đã một lần là có có ly hôn rồi yeah. Dạ. thì như vậy là vẫn không có vấn đề gì đúng không em em đi làm thì hồi đó em không có bạn là lý do là lúc mình đi học á mình lý tưởng cuộc sống quá ừ. nhưng mà đi làm mình cũng hiểu được cái cuộc sống cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi ừ. khác thì em cũng ờ, thông cảm được chủ yếu là em muốn tìm cái người bạn của em á là phải là sống tình cảm như vậy ừ. Ờ, biết chung thủy biết chia sẻ lắng nghe ờ, quan tâm chăm sóc cho bạn của mình chờ đợi tới hôm nay thì em cũng muốn tìm được cái người à, nó phù hợp với à, mình về cái mặt giấy tờ đó là em không ngại dạ, gì hết đúng không không ngại gì vậy mừng quá trai, à, yên tâm cảm rồi. ơn đàn gái dạ. Vâng. à, thực sự là nói câu đó thì à, giải tỏa tâm lý bên đàn trai rồi dạ. quan trọng bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu đây dạ. chàng trai bên đây rất là hiền và nói cái câu chuyện hồi nãy chứng tỏ rằng đàn trai rất là chung thủy yêu là yêu quyết liệt lắm thôi được rồi đại diện đàn trai cảm ơn em đã dạ, rồi bây giờ thôi cái à, mẫu người tìm người ừ. sao đó nói anh linh anh nghe đi anh kiểm tra anh bên kia cho à, em thì cũng không có à, đòi hỏi nhiều về ngoại hình ừ. thì à, chỉ cần là cao hơn em là một mét bảy là được dễ nhìn chắc bớt bớt à... chút em không tới mét bảy bớt chút xíu <laughs> dạ thì giờ... không có đó là người ta đặt từ chỉ tiêu thôi à. dạ hiền dạ anh hiền khô luôn dạ đen đen nước da đen đen giống anh dạ à em cũng ngưỡng mộ anh quyền linh nên tính tình và vui vẻ à, thân thiện như anh quyền linh thì em cũng rất là thích rồi dạ à, còn yêu cầu gì nữa không à, công việc thì như là nãy nói là nhân viên ngân hàng nhưng mà anh làm ở thành phố anh không anh làm ở ờ, phòng dịch chùa công ngân hàng kiên long á à vậy đó hả ờ, ừ. ờ nhiều khi có nào em biết anh không <laughs> tại vì tại vì bên tòa án của em cũng có giải quyết những cái vụ kiện mà có liên quan bên ngân hàng nữa đó có khi biết đó <laughs> dạ à, em không thích gì ở người đàn ông em không thích hút thuốc hút uống thuốc rượu. có không em trai dạ không em không ví dụ uống rượu thì mình đi làm việc thì đương nhiên cái xã giao thì Đúng mình phải rồi. có nhưng mà không ừ. có không có nhiều nhiều không tại em thấy người miền tây cũng uống nhiều rượu nhiều thiệt anh cũng người miền tây đâu có uống nhiều đâu <laughs> tùy người nhưng mà đa phần là như vậy em thích nhất người đàn ông điều gì em thích là chịu khó có ý chí cầu tiến và bản lĩnh em tính em là nữ nhưng mà em nói là em làm em là bản lĩnh đấy à. Dạ. rồi được rồi dạ anh thấy uh, qua thăm đàn gái xong anh thấy nhẹ cái lòng rồi đó <laughs> bây giờ mình hỏi uh, ý kiến ờ, người thân đi theo đi dạ à, hôm nay em đi với ai dạ hôm nay có má với dì với à, cháu của em chào dạ. cô Quỳnh Linh với con, con cả từ với cô Quỳnh Linh dạ <laughs> rung quá à dạ dạ con cũng rung nữa nói hồi rung luôn dạ, dạ. đồng hương mà dạ. cháu trai bên đây thì thấy nó cũng dễ thương cũng hiền dạ cảm ơn cô à, thì tùy con nhà bán thấy được đó biết đâu biết đâu hả à, em trai nói chuyện gì với bác gái vài câu đi em với à, bác gái đi hứa gì đó sao nếu mà được gì đó dạ thì hôm nay ờ, con đến đây thì ờ, rất là ờ, vui khi được nghe những lời khen của bác con chỉ là có, có tấm lòng chân thành thôi thì con nếu mà được thì sau này thì con sẽ dùng cái, cái sự yêu thương lòng chân thành để mà chăm sóc chở che sang sẻ những khi mà chỗ cương có chuyện vui hay chuyện buồn thì con sẽ sát cánh cùng cương để vượt ra vượt qua cái cái quãng đời dạ nếu bác nói, nếu là cháu nói vậy thì bác uh, cảm ơn con tại dạ. vì uh, bác cũng muốn con bác có cái uh, người biết quan tâm san sẻ chia sẻ vậy thì bác rất là đồng ý Rồi. sao sao em gái khóc xúc động hả dạ với một phần là nhà em thì có sáu chị em gái ừ. nhưng mà mấy chị có gia đình còn có một mình em ba má rất là lo cho em nên em cũng uh, cũng mong là thông qua chương trình này thì thật sự em tìm được đúng cái người mà thương mình ừ. lo cho mình để ba mẹ cũng an tâm cố dạ. gắng chị với anh Quyền Linh cũng sẽ cố gắng ha lựa chọn người phù hợp cho em hy vọng hôm nay là mình sẽ tìm được cái người mà mình đang mong muốn nha dạ, dạ. rồi đi với ai dạ em đi với mẹ à có mẹ nữa hả chào dạ, anh Nguyễn Linh với ờ, cô Phát Tường dạ chào dạ. cô thì thấy hai ờ, cháu nó vậy thì cũng quá vui không biết nói gì đầu tiên hai bà xui tương lai có thể tiến đến gần nói vài câu với nhau đi hai người nói chuyện nhau chút xíu đi nãy giờ thấy hỏi chị vợ ờ, nào chị vợ gò công nào hay gò công gò tay đâm đâm đâm phải không tôi ở chợ gạo chị thấy như cháu nói vậy mà chị có đồng ý chọn ờ, rể không tôi thì đồng ý nhưng mà điều không biết con thì chứ tôi thì tôi chịu rồi thì à thì, thì, thì thấy, thấy cô này cũng dễ thương cũng bây giờ thấy thì cũng chấm dạ vậy là hai bà chấm hết trơn rồi hai đó. bà xui ôm nhau cái đi hai ôm nhau đi rồi trời ơi đẹp quá rồi cảm ơn hai bà xui tương lai hay ăn thua là hai bạn màn lên hai đứa thôi hai bạn cứ trò chuyện thoải mái đi đây con gấu bự hơn em đó dạ em cảm ơn em, cũng có món quà tặng anh em tặng anh hai quyển sách dạ. dạ. đó thấy gà lăng chưa đó rồi hai bạn ờ, nói chuyện thoải mái đi nào Dạ em mới gặp anh thì ờ, anh có những cái hành động như gà lăng vậy đó <laughs> Thì em thấy anh là người ờ, hiền, gương mặt thì hiền Tính tình thì em chưa tiếp xúc nhiều em không biết Chắc là biết quan tâm đến người khác quan tâm đó anh chuẩn bị mấy ngày nay anh biết em mặc áo hồng nên tặng gấu màu hồng màu hồng luôn á nếu mà hai đứa mình mà có duyên đến nhau á thì em dự định khi nào tiến hôn nhân thì à, tuổi của anh với em cũng là cũng có thể lập gia đình được rồi nhưng mà quan trọng là do cái quá trình tìm hiểu của mình cảm thấy mình à, phù hợp thì à, em nghĩ có thể trong năm nay tại vì gia đình em cũng muốn em lập gia đình rồi và em cũng vậy nên à, chủ yếu là do em với anh Em có biết anh tặng con gấu em là có ý nghĩa Thế này theo anh suy nghĩ thôi Người con gái thì anh nghĩ là em rất là bản lĩnh, rất là cá tính Nhưng mà thanh nghĩ thì ờ, người phụ nữ cá tính, bản lĩnh thì ờ, ở một khoảnh khắc nào đó thì cũng mềm yếu Có những cái ờ, cái việc có thể là chia sẻ cùng gia đình, chia sẻ cùng người thân Có những chuyện thì sẽ không trải lòng được Do thì nó cũng như là anh sẽ cùng bầu bạn với em những cái lúc mà em buồn em vui những lúc mà em cần có tâm sự để em trải lòng thì em cứ xem nó là một người bạn để em trò chuyện cùng nó để nó hiểu em hơn và em hy vọng thì qua cái chương trình này thì em sẽ em sẽ cùng anh em nút để ờ, sau này thì anh có thể ờ, nghe để chia sẻ quan tâm em cũng như là hôm nay ý nghĩa anh tặng em chú gấu dạ. sau, sau khi ờ, chia tay chương trình về nè hẹn hò sao đó tính với bạn ý em sao trời ơi em phải chủ động chứ em em trai sau khi chương trình á thì anh được mời à, bác mời à, dì em dì với, với, với um, cháu em cháu. cùng dạ. em thì mình à, à, ghé ở thành phố ghé chỗ nào đó mình để mình ngồi lại à, có để dịp để mình trao đổi tiếp xúc nhiều hơn đi gấp có, có chuẩn bị tiền đủ không á một xe đằng đó ta có thẻ ngân hàng người ta mượn à quên quên có thẻ ngân hàng nhiều khi đi gấp quá không có chuẩn bị cái một xe là nó tính mình lo đó mà thì em cũng cảm ơn cái lời mời của anh để em hỏi ý kiến gia đình à, hôm nay chúng ta cũng có duyên gặp nhau mong rằng các bạn sẽ có phận với nhau nha dạ thôi anh nghĩ rằng à, cũng không cần phải nói nhiều đặt tay vào nút bấm nha hai bạn bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha các bạn hết sức nghiêm túc rất rất nhiều người đang theo dõi mình hãy đưa ra chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian rồi nắm tay nhau đi hai bạn tay đi dễ thương quá anh cô gái rất dễ thương dạ. lạnh không nhớ tên cổ không kim cương rất đặc biệt nên phải ừ. nhớ thôi em quên tên anh rồi <laughs> tại nãy rung quá anh tên thành anh thành dạ